và ngày hôm nay Lô tô 86 đạn nổ cho tất cả anh chị em chúng ta đó là ở dài 3.4 mọi người nhé Lô tô ngày hôm nay Lô tô 86 đạn nổ cho tất cả anh chị em chúng ta luôn ok chưa <clears throat> Chúng ta tiếc một chút là 81 ngày hôm nay nó sổ chúng ta đó là Lô tô 18 này ok chưa ngày hôm nay lô tô 18 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta đã bị lùn xào một chút không sao cả mọi người nhé ngày hôm nay chúng ta đại thắng với lô tô đó là lô tô 86 cho ngày hôm nay rồi và chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta đại thắng như thế này luôn ok chưa đấy ok chưa lô tô 86 đã nổi cho tất cả anh chị em chúng ta ở giải G3.4 tuyệt vời chưa đấy những đường cầu tâm đắc những đường cầu kín số vít chúng ta đại thắng như thế này và chúng tôi mong rằng tất cả anh chị em sẽ đừng quên để lại cho video của chúng tôi một lượt like video một lượt đăng ký kênh mọi mọi người nhé một lượt bình luận một lượt comment ở dưới chân video để tạo động lực cho kênh và tạo kênh tương tác cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển và ngày càng đi lên anh chị em chúng ta nhé và ngày hôm nay ở trên Zalo chúng ta đại thắng từng bừng rực lửa cho tất cả anh chị em chúng ta đó là lô tô kép bằng 33 của ngày hôm nay. <clears throat> ngày hôm nay đường cầu Bạch Thủ lô một số ngày hôm nay lô tô kép bằng 33 nổ cho chúng ta hai nháy lô. Có những anh chị em chúng ta chơi 2.000, 3.000 điểm. Ngày hôm nay chúng ta về bờ thành công rồi mọi người nhé. <clears throat> ngày hôm nay chúng ta nhân hai lên cuộc vui nhân đôi đúng chưa đấy ngày hôm nay cuộc vui nhân đôi chúng ta đại thắng từng bừng rực lửa với lô tô kép bằng 33 nhân hai nháy cho tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay ở trên Zalo số VIP cho tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay rồi và một lần nữa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta trên mọi miền tổ quốc ngày hôm nay đại thắng tưng bừng rực lửa trên mọi à, mặt trận luôn mọi người nhé ok chưa tưng bừng đại thắng đến tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta luôn ok chưa Đấy. ngày hôm nay ở trên zalo chúng ta đại thắng với lô tô kết bằng 33 còn ở trên video ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nối cầu ấn thông đó là lô tô 86 ngày đầu tiên trong ngày hôm nay ok chưa tưng bừng rực lửa nối cầu ân thông đến tất cả anh chị em chúng ta luôn mọi người nhé ngày hôm nay đặc biệt 64 đúng chưa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 nhắc nhở để chúng ta có cái những cái à, kinh nghiệm đóng góp ý kiến rút ra cái bài học và cũng như là à, chúng ta sẽ phát huy cái điểm mạnh ờ, khắc phục cái điểm yếu để chúng ta có thể thành công hơn đúng chưa Đấy, anh chị em chúng ta mạnh dạn comment mạnh dạn bình luận ở dưới chân video luôn mọi người nhá anh chị em chúng ta hãy cố gắng tạo cái tương tác cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển và ngày càng đi lên và anh chị em chúng ta cũng có thể mạnh dạn chia sẻ lên các cái diễn đàn trang mạng như là Zalo, Facebook cũng như là uh, uh, YouTube để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn đúng chưa? Còn uh, thật sự mà để nói thì uh, ngày hôm nay chúng ta đại thắng như thế này rồi chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta luôn đấy ok chưa còn à, ngày hôm nay ở trên zalo chúng ta đại thắng như thế rồi thì chúng ta tiếp tục quay trở lại video để chúng ta uh, bỏ comment chúng ta bình luận để uh, cho những anh chị em nào chưa vào chúng ta biết rằng là những đường cầu ngày hôm nay chúng ta đại thắng như thế nào luôn mọi người nhé Đấy, và mong rằng tất cả anh chị em chúng ta xem video chúng ta đừng tới đừng tua giây phút nào để tạo cái tương tác cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển và ngày càng đi lên ok chưa rồi thì ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục đưa ra cái dự đoán tất cả anh chị em chúng ta vào đường cầu và cho khung ngày mới chúng ta sẽ dự về chân phong hào từ ngày 22 đến ngày 23 với cặp song thủ lô tô đó là uh, ờ, 03 và 30 mọi người nhá 03 và 30 ok chưa để anh chị em chúng ta có thể tham khảo này ok chưa ok và trên đây là cặp song thủ lô tô mới để anh chị em chúng ta có thể chơi cho khung ngày mới anh chị em nào cô gì chú bác nào chúng ta kết cầu trùng báo với cặp này thì chúng ta có thể nhỏ nhẹ đã đã biết hơi cho khung ngày mới còn anh chị em nào chúng ta không kết không trùng thì chúng ta dừng lại mức độ tham khảo thôi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 còn à, về cái cặp song thủ lô tô 54 59 thì ngày hôm nay nổi chúng ta cả cặp luôn 54 59 luôn mọi người nhé đây cặp này à, mặc dù là ngày hôm qua đại thắng một nháy rồi nhưng mà ngày hôm nay tiếp tục uh, nổi chúng ta hai nháy lô 54 59 tất cả anh chị em chúng ta luôn ok chưa rất là từng bừng rực lửa luôn nói chung là ở trên video này á, bởi vì là chúng tôi ghi trên cái, những cái quyển vở như thế này thì anh chị em chúng ta uh, không thể xem cầu được nhưng mà chúng tôi chốt những con số tâm đắc còn khi mà anh chị em chúng ta liên hệ chúng tôi thì chúng tôi sẽ được chúng tôi tư vấn và chốt số nói về đường cầu á <clears throat> chúng tôi sẽ làm việc ở trên à, phần à, máy tính luôn mọi người nhé đây này đấy, ok chưa ở trên phần máy tính luôn mọi người nhé đấy chúng tôi sẽ làm việc ở trên phần máy tính còn ở trên à, uh, quyển vở này thì chúng tôi sẽ chia sẻ như thế này thôi mong rằng tất cả anh chị em chúng ta sẽ chỉ tham khảo thôi đấy, ok chưa chúng ta sẽ tham khảo thôi còn chúng ta không nên uh, lợi dụng những con số trên video này để chúng ta chơi to con lớn về cái đường cầu ngày mai tự tin phải nổ đường cầu ngày mai ở trên Zalo số VIP đường cầu vào ngày 22 đường cầu sẵn sàng cầu phải nổ chúng tôi đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi cho nên anh chị em chúng ta nhanh tay đường cầu ở trên Zalo đường cầu vím vip có ờ, nhóm vip cho tất cả anh chị em chúng ta luôn cho nên anh chị em chúng ta hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi mọi người nhé Đấy, chúng ta chưa có Zalo thì chúng ta có thể nhắn tin gọi điện trực tiếp đến số điện thoại của chúng tôi luôn để được chúng tôi tư vấn và chốt số những con số tâm đắc nhất để anh chị em chúng ta cùng nhau sớm vào bờ ok chưa rồi ok chúng tôi tóm tắt ngắn gọn như thế thôi anh chị em là chúng ta đã và đã đồng hành cùng kênh rồi anh chị em video rồi thì đừng quên để lại cho video của chúng tôi một lượt like video một lượt đăng ký kênh một lượt comment một lượt bình luận ở dưới chân video mọi người nhé ok và xin chào tất cả anh chị em và tất cả anh chị em vào buổi phân tích và chốt chốt cho ngày hôm sau